mình tiếp tục với bài số 7 nha các bạn ở bài số 7 thì mình sẽ luyện chữ hoa nhóm 2 là bờ r bờ và giờ đầu tiên thì mình sẽ à, hướng dẫn các bạn viết âm bờ à, độ cao vẫn là hai ly rưỡi thì mình sẽ chấm các điểm để mình viết à, chính giữa ô ly này mình sẽ đi qua các điểm như thế này à, gần đến bằng kẻ đậm À, mình sẽ cong tròn nét lượng các bạn viết nét lượng giống như bài số 1 của các bạn Đây. các bạn lưu ý là cái nét cong chỗ này là mình hơn một ô ly nha mình viết ra đàn kẻ đa đứng chút xíu nè rồi điểm bắt đầu thứ hai là mình sẽ xác định một điểm trên lần kẻ này rồi sau đó à, mình cong nó xuống và khi lên đây mình độ cao là hai ri rưỡi là tới vị trí này à, mình sẽ viết nét thứ hai nha à, các bạn lưu ý amper ngay chỗ này là chưa hết một cái ly mình lần kẻ này mình xích vô chút xíu rồi đến âm r cũng tương tự là bắt đầu cũng giống như âm phờ như vậy mình sẽ bắt viết từ đây chính giữa này mình sẽ viết một đường xuống ngay lần kẻ đứng rồi mình sẽ cong qua này là hơn một ô ly rồi nét thứ hai mình sẽ đặt bút ở đây rồi các bạn lưu ý thắt ngay chỗ này là mình sẽ thắt trên cái nét lượng này xuống luôn nha các bạn à, đừng có thắt ở bên ngoài này nha mình thắt nằm trên đây luôn rồi đến âm bờ cũng bắt đầu tương tự như vậy rồi ghép thứ hai bắt đầu từ đây à, các bạn lưu ý là cái bụng của âm bờ bụng trên nó sẽ nhỏ hơn bụng dưới rồi đến chính giữa mình thắt vào rồi, bụng trên dưới nó sẽ to hơn một chút rồi đến âm giờ à, cũng bắt đầu giống vậy luôn mình chính giữa này à, cao cũng là hai ly rưỡi rồi, lượng qua đây tới đây là một ly mình sẽ thắt vào rồi mình sẽ viết âm giờ này trong vòng một ly rồi âm giờ các bạn viết cái, cái bụng chỗ này từ đây đến đây là một ly nè à, mình viết dần thì sẽ đều thôi à, ban đầu có thể là viết như chỗ này có thể ốm quá hoặc mập quá à, nhưng mà mình luyện dần sẽ được thôi các bạn rồi ở à, bốn à, chữ cái này thì ở trang số 11 à, các bạn luyện thêm các nhóm chữ à, theo các câu như là phải uống nắng từng nét à, rước đèn ông sao à, bút hoa viết chữ đẹp à, và đêm rằm trăng sáng à, thì ở bài này nếu mà các bạn à, chỗ các chữ hoa đã bạn viết chưa được thì các bạn có thể à, viết thêm ở cái vở chữ hoa thế này là cái vở này à, trong đây có chữ hoa hướng dẫn rất là kỹ à, các bạn sẽ viết thêm ở trong này à, từ trang số 4 đến trang số 7 à, mình lưu ý là ở trong đây các bạn chỉ luyện bên trên thôi nửa trang tập bên trên thôi là chữ đứng còn chữ nghiêng mình khoan hãy luyện à, khi nào mình viết chữ đứng cứng rồi thì mình hãy chuyển sang chữ nghiêng à, xin chào các bạn các bạn luyện bài số 7 nha